Ở trong video trước, video đầu tiên trong chuỗi series danh sách video hướng dẫn cách kiếm tiền trên AJ cho người mới bắt đầu từ AZ, Mình đã giới thiệu cho bạn tổng quan 7 nội dung chính mà mình sẽ chia sẻ trong series video này. Và chủ đề chính trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn AJ là gì, cũng như là nội dung chính của video ngày hôm nay đó chính là đầu tiên nhất mình sẽ giới thiệu cho bạn hiểu AJ là gì tiếp theo thứ hai là affiliate marketing là gì cũng như là cuối cùng thứ ba ba lý do tại sao chúng ta nên chọn AJ để làm affiliate marketing Ok, muốn kiếm tiền với AdChain, đầu tiên nhất bạn phải hiểu AdChain là gì đúng chưa ạ? Vậy AdChain là gì ạ? AdChain là nền tảng mạng lưới affiliate marketing hiệu quả và uy tín nhất, quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là affiliate marketing là gì ạ? Affiliate marketing dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tiếp thị liên kết, là trung gian kết nối giữa advertiser và publisher. Chia sẻ thêm ý, advertiser là nhà quảng cáo, nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ, còn publisher ấy là nhà tiếp thị liên kết giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ. Vậy ưu điểm của iChase so với các nền tảng Affiliate Marketing tiếp thị liên kết khác là gì ạ? Đầu tiên nhất ý, là với hơn 100.000 publisher hiện đang tham gia. Publisher ở đây có nghĩa là nhà tiếp thị liên kết, người giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ. Và ở iChase cũng đang có trên 100 chiến dịch với thu nhập hấp dẫn. Chia thêm cho những bạn nào chưa biết ấy, iChase Việt Nam ra đời vào ngày 23 tháng 4 năm 2015 có trụ chính tại số 97 và 99 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngoài ra, iChay là một sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Interspay Việt Nam, viết tắt là ISVN, liên doanh bởi tập đoàn MOG Việt Nam và Interspay Nhật Bản. Thì chia thêm về Interspay Nhật Bản ấy, là một công ty công nghệ cung cấp dịch vụ marketing trực tuyến được thành lập từ năm 1999 tại Nhật Bản. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển ấy, Interspay Nhật Bản là doanh nghiệp top đầu tại Nhật Bản với hơn 50.000 khách hàng và trên 500.000 đối tác năm 2006 công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo. Ok, cuối cùng là ba lý do tại sao chúng ta nên chọn AJ để làm affiliate marketing, làm tiếp thị liên kết ạ. Thì lý do đầu tiên ấy là chúng ta có thể kiếm tiền với AJ hoàn toàn miễn phí và uy tín 100% luôn. Tiếp theo thứ hai là hoa hồng chia sẻ thì cực kỳ hấp dẫn cũng như là luật tính hoa hồng ưu việt khi mà chúng ta có thể nhận hoa hồng lên tới 21% thanh toán nhanh nhất vào ngày 18 và 25 hàng tháng. Và cuối cùng thứ ba là đa dạng chiến dịch. Như mình chia sẻ là hiện CHA đang có hơn 100 chiến dịch trong các lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử này, rồi mobile app tức là cài đặt app di động đấy, cũng như là dịch vụ tài chính này, rồi du lịch giải trí, ngân hàng bảo hiểm, giáo dục, làm đẹp, bất động sản, vân vân. Ok thì trong video tiếp theo thì à, mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta đăng ký tạo tài khoản AJ trên cả máy tính cũng như là trên điện thoại smartphone của bạn ha. Rồi cũng chia sẻ cho một số bạn lý do tại sao không đăng ký được tài khoản AJ rồi cách kích hoạt tài khoản iTrade như thế nào. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe nha.